rồi thì à, như mình nói với mọi người cái à, à, mình làm lại cái cái đường mic cho cái nón full face của mình thì đây là cái full face của mình ha mình xài cũng lâu nè nhiều tua lắm mà cơ bản là mình thấy nó ok nên mình không có đổi từ lúc mình chơi đến giờ đó thì à, hiện nay thì mình đang à, đi một cái dây nó như thế này đó, thì à, như thế này ha cái dây này thì mình cũng mới làm lại thôi nhưng mà do là cái mình xài cái mic nối cho nên là mình cũng chưa có hài lòng ở chất lượng dây này lắm cho nên mình thử một số cái loại dây chất lượng khác coi nơi nó như thế nào nên là sẵn dịp thì mình à, làm luôn cho mọi người xem ha Rồi bên trong cái nón của mình nó như thế này thì à, bây giờ mình sẽ tháo nó ra rồi mình đi lại từ đầu cho mọi người xem ha qualify là nón nào cũng như nón đó à cho nên mấy bác ờ, chịu khó gỡ mấy cái mút này ra làm cho nó dễ mình tháo nó mình tháo nó ra hết rồi mình ờ, làm lại thì hồi trước á cái tour trước mình đi tà bao á là mình à, mình test cái này mình à, mình test cái mic mic này nè mic Sony CS3 à, chất lượng ok lắm mọi người ok lắm tuy nhiên là do cái cái này thì nó ừ, dùng thiết kế để cho cho cho cái cài áo cho nên nó là nó có cái à, miếng này nó có cái kẹp này ừ, khi mình gắn vô đây nó nó nó cộm lắm và nó nó, nó cũng không có chắc chắn cho nên là mình à, đổi để à, cái này mình sẽ cài áo khi mình làm số các công việc khác rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cái khác ha rồi thì hôm nay thì mình mình mua cái à, cái dây nối này cái dây này thì nó mình à, tìm hiểu thì mình thấy là nó nó cái chất lượng nó tốt hơn cái dây nó cũng to hơn nè cái dây nó to hơn thì à, với lại cái dắt nó có mẹ vàng 24k anh theo quảng cáo là như vậy nên là mình sẽ thay cái dây nối này à, cái thứ hai nữa là mình à, dùng cái mic này mic à, à, ceramic á Saramonic cái này thì à, mình điều chỉnh được mình điều chỉnh được cái à, cái góc này cho nên là mình xét trong cái cái nó nó dễ lắm nên mình à, chọn và mình cũng test thử cái mic này rồi à, mình thấy nó ok đó chứ còn lại là cái dây ờ, nối từ cái adapter Google vào cho sao cho nó chất lượng nữa thôi à, giờ bắt đầu mình bắt tay mình mình lắp cái dây này vào nha cái dây này vào hôm nay gió lớn quá với lại ờ, nhà cái bên người ta đang sửa nên là nó hơi ồn quá gì mọi người thông cảm nha à, đang dịch bệnh nên không có đi đâu hết ờ, cuối tuần à, ở nhà làm mấy cái này vừa giải trí mà vừa nó cải thiện cái cái công cụ à, đồ chơi cho mình thì bây giờ cái cách mình làm thì mình sẽ ứng thử mình sẽ đi dây cái dây này thì à, mình mua loại một mét để nó, nó vừa đủ cho cái nón đi cái nón à, này nó vừa đủ thì đầu tiên mình phải ướm mình phải ướm cái dây này mình sẽ đi à, mình sẽ đi từ đây mình sẽ đi từ đây vào trong này rồi đi lòn xuống dưới đây rồi dòng lên thì mình ướm nó đâu đó ở đây mình ướm nó đâu đó ở đây thì cái dây này, này nó dư một chút xíu để nó không có bị à, nó không có bị à, gấp á gấp lại nó sẽ gãy dây còn cái dây này thì nó cũng bền lắm Ờ, nhưng mà mình cứ đi cho nó thanh thả đây mình mua một mét luôn rồi. mình ướm ra đây để đủ nó cắm lên cái adapter là được thì mình sẽ để nó tạm nó là như vậy mình tạm nó để đây đi rồi xíu mình cân chỉnh sau rồi mình sẽ đi nó vào bên tay bên phải của cái nón thì uh, khi mà mình gỡ khi mà mình gỡ nó nó ra mấy cái miếng mút ra thì nó có cái khe hở trong này thì mình cứ lòn vào lòn nó vào mình lòn nó vào như thế này mình lòn nó vào sẽ à, sẽ đi lắp nó vào trong này lắp nó vào trong này không biết mấy à, mấy bác thấy rõ không mình đi nó vào trong này thì mình cứ ướm thử nó thôi rồi tí xíu mình cân chỉnh nó sau ờ, à, đó, thì à, khi mình đi dây xong rồi thì à, nó sẽ như thế này đó mình thấy không mình đi mình giấu dây ở trong này rồi mình à, dùng mình lợi dụng mấy cái mấy cái nút mà gắn cái cái này nè để mình khóa nó lại luôn mình dán băng keo cho nó chắc chắn là mình khóa nó lại mình khóa nó lại như thế này đó. thì khóa lại xong thì à, nó sẽ chắc chắn như vậy ha đó à, nó đơn giản như vậy thôi cũng không có phức tạp gì đó. vậy là xong vậy là xong bây giờ là mình chỉ có à, lắp cái à, mình lắp cái mic này vào thôi à, như mình nói cái mic này nó nó nó nó gấp lại như vậy được nè nó không giống như những mic khác nó, nó, nó thẳng băng nên khi mình gắn vào á nó nó hay bị xoay á còn cái này nó không có xoay được khi mà gắn vô như vậy rồi gắn vào như thế này rồi thì nó không xoay được nó dính luôn à, nó rất là chắc ha đó. thì um, đó. thì bây giờ mình sẽ gắn nó vào mình sẽ gắn nó vào chắc chắn rồi xong đó thì bên trong cái nón của mình thì nó sẽ như vậy đó. cái mic để mình nói mình thâu vào trong cái cô rò ha đó mọi người thấy không thì nó sẽ như vậy đó. khi mình à, thấy thấy ưng ý rồi thì à, thấy ưng ý rồi đó thì mình à, cố định cố định cái dây này lại cố định cái dây này lại để mình để tạm nó vô này thì mình sẽ cố định nó lại cho nó chặt chẽ để à, cố định nó bằng cái dây rút à, chấm vào đây đó, rất là chắc chắn đó. Đó, đơn giản vậy thôi rồi mọi người coi lại cái, cái sản phẩm này của mình đó. cái thao tác cuối cùng đó là mình lắp lại những cái gì nãy mình tháo ra vậy là đó hoàn chỉnh rồi đó các bạn thấy không chịu khó làm chút xíu là mình làm nó sẽ ưng ý mình hơn bảo đảm với mấy bác là mấy bác tự làm thì sẽ không có một cái shop nào mà nó làm mà bác cảm thấy vừa ý bằng mình làm hết trơn trừ khi mình không biết làm thôi thì mình phải chịu ra shop thôi còn mình tự làm được thì nó sẽ vui hơn mà nó cũng vừa ý mình hơn ha rồi vậy ha rồi cảm ơn mọi người đã xem bye bye